Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. 6 lô đất hẻm Hùng Vương phường 9, diện tích từ 118 đến 174 m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Tây Bắc, đường ô tô. Cách Hồ Xuân Hương 3,5 km, view thoáng, yên tĩnh, giá từ 1,3 tỷ đến 1,75 tỷ đồng mỗi lô. 7 lô đất hẻm Hùng Vương phường 9, diện tích từ 126 đến 170 m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Tây Bắc, đường Hồ Tô. Cách Hồ Xuân Hương 3,5 km, view thoáng, yên tĩnh, giá 1,4 đến 1,9 tỷ đồng mỗi lô. Đất Cao Thắng phường 7, diện tích 73 m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Tây Nam, đường ô tô, cách Hồ Xuân Hương 4,5 km, view cao thoáng, yên tĩnh, giá 750 triệu đồng. Đất số viết nghệ tĩnh phường 7, diện tích 300m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô, gần sân vận động tỉnh, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, giá 16,5 tỷ đồng.